Tuyền Mốc Berlin từng làm đầu bếp chính cho nhà hàng năm sao nhưng sau đó đã bỏ việc trở về Bắc Ninh mở quán nhậu bán vịt và heo quay. Tuyền Berlin nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Thánh Chửi. Mỗi khi chứng kiến việc gì, trướng tai gai mắt, Tuyền Berlin lập tức quay clip chửi bới tục tĩu sau đó đăng tải lên các nền tảng YouTube hoặc Facebook và thu hút hàng triệu lượt xem và có hàng ngàn lượt thích. Bình luận đến từ hầu hết khán giả là các bạn trẻ tuổi như thanh niên, học sinh, tuyển Berlin lôi kéo được sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội bằng những lời lẽ thô tục, từ thách thức nền chính trị Trung Quốc đến dẹp loạn giang hồ mõm Việt Nam, chỉ cần có wifi, Tuyền sẽ cân cả thế giới. Chú tập cận bình Trung Quốc nhá! Các chú, đừng cậy nước mình to, mọc ảnh trường trên Biển Đông. Ừ, anh chưa lên tiếng, hôm nay mà lên tiếng cho chú Bình biết đấy. Chú Bình ạ, à, Việt Nam anh tuy nhỏ bé nhưng cực lì lói một đằng, rằng một nẻ. sau khi đàm đạo chính trị ở Liên hiệp Mõm và quốc tế, Tuyền Berlin tiếp tục gây áp lực trong nước bằng những clip hẹn gặp các giang hồ mạng. Hải gửi clip về đấy có cháu nó mày cấu nội ai cũng được. Nếu mày đang ở 995 lên được cọ. À đâu. Địt mẹ mày đến đây. Gặp nhau thì mới biết là đỉnh mà không quay làm cái gì đây phải chị Tina lên đây nhìn rõ này bố mẹ đang ở quán karaoke chị Na lên lên rồi lêu đến quán này gọi gọi xe minh tuyển cho bố đi xuống với mình với những câu nói mang đậm tính giang hồ mõm, như nổ địa chỉ, hoặc không đến ta ăn no. thức cho đất nước Việt Nam, Tuyền Mốc đã ghi tên mình vào đại lộ mõm Việt Nam. nếu lổ cuộc hẹn ở đâu mày à mày nổi tiếng phải gặp nhau nhưng cái kết của các cuộc hẹn vẫn là họ lạc mất nhau do wifi kém và cơ sở hạ tầng viễn thông của Việt Nam vẫn chưa phủ sóng trên miền núi Vâng chào ạ à. Facebook à, cũng chặn mà số điện thoại cũng đóng nghe à, em anh ấy không giấu nhưng mà em nhờn với anh ấy nhờn với anh ấy anh cho em biết là anh là ai luôn anh không giấu nhưng mà địt mẹ với bất kể ai nếu nhờn anh cho biết anh là ai luôn nó anh mấy bạn làm gì em anh mấy bạn làm gì Không dám à Em quay tất cả anh em nhà mình này Gọi là xem ngôi nhà Lên đây Vậy đối với người bình thường, tuyển Mốc sẽ làm như thế nào? Vâng cũng sẽ là đến tìm tận nơi, giúp bụi rậm, xông đến tận mặt và sẽ chơi theo kiểu bày đàn với đối phương tại vì à, em không hiểu lý do sao thì ta, đấy em không tiếng anh em tiếng anh à, em tiếng anh em không anh lại có mấy bạn em hoàng trinh kim trinh đấy đâu thì à, anh cười nhớ đúng rồi anh nhá <laughs> Từ các thông tin trên chúng ta có thể có cái nhìn khái quát về Tuyền Berlin, để biết rõ hơn Tuyền Mốc là con người như thế nào. Hôm nay tôi đã mời Khánh Sở Cai, Chủ tịch Liên hiệp Mõm, người đã có một thời gian sống cùng Tuyền Berlin. Khánh sẽ chia sẻ rõ hơn về sự nổi tiếng làm lên tên tuổi Tuyền Mốc. Tuyền anh nghe cái vụ 2016 à, ấy mà... Bèm ông trời ấy Vậy sự thành công của Tuyền Mốc Berlin là do một lần nghịch ngu đi bắn chim đã giúp Tuyền Mốc nổi tiếng, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao biệt danh của Tuyền là Mốc, anh có thể chia sẻ thêm được không Khánh Sở Cai? Anh em biết cái biệt danh Mốc là như nào không? Súng bẩn. Nói với bạn là, là, là, là từ bé là hay bị, bị uh, kiểu mùa hanh ấy, mùa hanh khô là hay ra hay bị chóc lên bằng mốc, không phải mốc mốc mốc đấy đâu, không phải mốc đấy. Không phải mốc theo nghĩa, nghĩa đen đấy đâu mà mốc theo nghĩa bóng. Mốc là súng bẩn. Ngoài việc sống bẩn và ăn cắp vặt ra, Khánh có thể chỉ ra thêm một vài điểm tốt của tuyển Berlin được không? <laughs> Tuyển Bắc ấy, lệnh trên, đè dưới Gặp các đại ca như là tầm như anh Hiệp Đen hay tầm chặt hay gì thì Ui anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Vậy thời gian ở vùng tuyển Berlin, tôi có thấy các vụ đi xử lý các giang hồ, bảo kê, vậy thực hư cửa việc này ra sao? mà ấy làm clip xử lý với cái ở Yên Phong ấy Bị à, à, mấy thằng trẻ trâu nó lùa cho chạy nhà này tuột cả dép <laughs> Xe ô tô còn bỏ lại, nó dám mang về đâu Hôm sau thì bây giờ công an đến đấy phang cho tối bén luôn Quyền đấy, Yên Phong mà bẹp méo xe Mà bị mấy thằng trẻ trâu nó vang rồi đấy Đem đấy là chủ tịch của Liên hiệp mõm, anh có thể chia sẻ về cảm nghĩ của các giang hồ mõm khác về tuyển Berlin. Khá bạn, chính mồm anh các bạn nói, anh muốn cần ghi âm, ghi nhớ này. Anh Khá anh bảo tuyển Berlin ấy, một địa, nhá, chẳng có cái vị gì cả, thiếu đuôi này con nợ. Để kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay, Khánh có lời khuyên gì cho anh tuyển Berlin của chúng ta? Chém điện lại nhá, tuyển này. với với đàn khánh này em đã đã làm được gì tốt cho đàn khánh và làm cái gì sai với đàn khánh nhé Lời cuối cùng tôi xin nhắc lại cho anh Tuyền nhớ rằng, Tuyền Mốc Berlin là ai, anh là giang hồ mõm và là một thằng tù tội, con cái anh sẽ là người thiệt thòi nhất khi có một người cha như anh. Lúc đấy em ờ, rượu rất say thì không làm chủ được mình thì em đã gây ra cái hậu quả như thế và trong những thời gian em ờ, bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh Bắc Ninh em đã ân hận suy nghĩ về những người lỗi lầm mình đã làm đã gây ra hậu quả để ờ, cho xã hội mọi người bức xúc trong lòng dân thì em đã biết ăn năn mong lượng khoan hồng của nhà nước What? <laughs> <laughs>